Ở video trước, Lâm động đã tiến vào mê vụ xâm lầm, sau đó gặp được một bé gái là Khương Nhân Nhân. Vừa mới giải cứu xong thì khu vực xung quanh đã bị một đám người không rõ mặt mũi bao vây. Lâm động thấy vậy liền tỏ ra căng thẳng, cậu nhanh chóng rút vũ khí chuẩn bị ngành chiến. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ tai sói, Khương Nhân Nhân liền vui mừng, không nghĩ ông ta lại là phụ thân của cô bé. Đi theo lão còn có một vị nữ tử xinh đẹp tên là Khương Tuyết, là tỷ tỷ của Nhân Nhân. Lâm Động thấy rằng bọn họ đều là người một nhà nên lập tức cất đi vũ khí. Nhân nhân đem chuyện Lâm Động giải cứu nói ra, hai người nghe vậy liền kinh ngạc nhìn về phía cậu thăm dò. Nhìn thấy xác một con yêu thú, lão liền biết Khương Nhân Nhân đang nói thật. Khương Tuyết muốn hỏi thăm Lâm Đồng, lời nói mang đầy sự cảnh giác. Phụ thân nàng nhanh chóng ngăn lại, không nên hành động lỗ mãng. Lão chắp tay hỏi thăm, đồng thời cũng không quên nói ra thân phận của mình là Khương Lôi, quán chủ ưng trì võ quán của Đại ưng Thành. Những người ở đây đều là huynh đệ của ưng trì võ quán. Lâm Động cũng nói ra tên của mình, lần này tiến vào mê vụ xâm lâm không tìm thấy đường xa, cho nên hy vọng Khương Lôi có thể dẫn được một đoạn. Khương Tuyết nghe xong liền can ngăn phụ thần, bây giờ trạng thái của bọn họ không tốt lắm, lại mang theo người xa lạ, như vậy có phần không ổn. Khương Nhân Nhân lập tức đến trước mặt năn nỉ giúp đỡ Lâm Đồng. Không còn cách nào khác, lão đành phải để cho câu lựa chọn, nếu đi theo bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Đậu không quan tâm tới chuyện đó, việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này nên đồng ý. Nghe được ý kiến này, Khương Lôi cũng không muốn ở lại thêm nữa, ngay bây giờ sẽ xuất phát. Bản thân lão suy đoán, Lâm Động có lẽ không đơn giản. Đoàn xe ngựa nhanh chóng di chuyển, Lâm Động ngồi một chỗ đối diện với hai chị em nhà họ Khương. Khương Như Nhân tỏ ra vô cùng hứng thú, mà Khương Tuyết thì tỏ ra đề phòng, không muốn muội muội quá thân thiết với cậu. Đột nhiên Tiểu Viêm chẳng biết từ đâu đi ra ngoài, nhìn con hổ này quá dễ thương, cô bé liền vui mừng tiến lại gần vui đùa với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cũng rất thoải mái để cho cô bé tùy ý nghịch ngợm. Ngồi lái xe nãy giờ, Khương lôi lên tiếng hỏi thăm dự định của Lâm Đồng. Lâm Đồng cũng không muốn giấu giếm nên trực tiếp nói ra đích tới là Đại Hoàng Quần. Lão nghe xong liền cho rằng cậu đang hướng tới Đại Hoàng Cổ Bì. Lâm Đồng nghe tới mấy chữ này lập tức thắc mắc. Lão tiếp tục giải thích, tất cả những người này tới đại hoàng quận đều là vì tới đại hoàng cổ bi tìm bảo vật và tu luyện. Lão nghe nói bên trong là một di tích của tông phái xa xưa, có võ học bí tịch và bảo vật đếm không hết, bởi vì đại hoàng cổ bi có phong ấn cực mạnh. Cho dù cường giả nếp bàn cảnh thì cũng không thể xé rách, cho nên không thế lực nào đủ sức để độc chiếm. Vậy nhưng mà phong ấn này cách mỗi 3 năm lại có một thời điểm suy yếu, cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt bảo. Tính toán thời gian đã sắp tới thời điểm phong ấn suy yếu rồi, Lâm Đồng nghe xong cũng lưỡng lự nhưng sau khi nghe đưa ra giải thích rằng bên trong đại hoang cổ bì có di tích tông phái viễn cổ, rất có khả năng liên quan tới tổ phù thì Lâm Động liền muốn tới đó. Bởi vì nơi đó là tập trung rất nhiều cường giả tới tranh đoạt, nếu mang theo bộ dạng rách nát này, xem chừng không ổn thỏa cho lắm, cho nên lão quyết định tặng cho cậu một bộ y phục chiến đấu. Nói tới đây, xung quanh xe ngựa liền xuất hiện âm thanh bất thường. Dựa theo lời nói của Khương Lôi, bọn họ đang bị thứ gì đó bám đuôi. Vì vậy, lão lập tức ra lệnh cho mọi người tăng tốc. Đến tối bọn họ quyết định dừng xe cắm trại nghỉ ngơi. Trong lúc Khương Nhân Nhân đang cùng với Tiểu Viêm chơi đùa vui vẻ thì Lâm Động đã thay một bộ y phục mới. Nhìn sáng vẻ mới này, mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Khương Tuyết cũng cảm thấy có chút rung động. Khương Lôi nhanh chóng kéo Lâm Động tới uống rượu kết bài huynh đệ. Định đêm này không say thì không ngủ, vậy nhưng ai ngờ rằng giữa chừng đã bị tiếng gầm của yêu thú quấy phá. Giống như Lâm và Đại Địch, cả đám liền đề cao cảnh giác, Lâm Đồng thắc mắc hỏi thăm thì biết được mấy hôm trước, bọn họ giết nhầm con non của bái chủ mê vụ xâm lâm là mê vụ báo ngọc vườn, từ đó bị truy sát tới tận bây giờ. Vừa nói xong thì mấy con cá sấu cũng xuất hiện, Khương Lôi hạ lệnh cho các huynh đệ phản công, nhân nhân tuổi còn nhỏ nên được sao cho Lâm Đồng canh chừng. Rất nhanh sau đó, trận chiến giữa con người và yêu thú cũng xảy ra. Khương Lôi một mình chiến đấu với báo ngọc vườn, những người khác thì giao thủ với những con thực lực yếu hơn. Thực lực báo ngọc vương không tầm thường đã đạt tới tạo hóa tam cảnh, Vậy nhưng cuối cùng vẫn bị ăn một đòn vào đầu và một bổ giữa ngực nằm ngã ngửa. Cứ tưởng rằng nó đã chết nên Khương Lôi chủ quan không đề phòng, kết quả là bị đánh lén khiến thân thể bị trọng thương. Trong khi đó xung quanh vẫn còn hai con yêu thú tạo hình cảnh nữa, nó nhanh chóng bao vây hai người lại một chỗ. Thực lực của cả hai con đều là tạo hình cảnh, Khương Tuyết vốn không phải đối thủ, mà Khương Lôi thì không thể tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc hai cha con sắp về chầu với tổ Tiền thì Lâm Động đã nhảy lên đến trước mặt ngăn cản đòn tấn công của yêu thú. Hành động này khiến cả đám kinh ngạc, Càng kinh ngạc hơn nữa là Lâm Động một mình cân hai mà vẫn thản nhiên. Thậm chí, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể là nắm đấm đã đánh lùi được bóng ngọc vương. Rất nhanh sau đó, chuyện gì đến cũng phải đến, hai con cá sấu nhanh chóng bị Lâm Động tiễn lên đường. Mọi nguy hiểm đã được giải quyết, Khương Lôi tiến lại gần cảm tạ mà Khương Tuyết bây giờ cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt khóc, không còn bộ mặt đề cao cảnh giác như trước nữa. Nàng hiểu rằng, với thực lực của Lâm Đồng, nếu cậu thực sự có ý đồ xấu, vậy thì cả đám sớm đã gặp bất chắc rồi. Nghỉ ngơi một đêm, đến sáng bọn họ lại tiếp tục khởi hành quay về. Trong thời gian đó, Lâm động cũng tranh thủ chậm mắt. Khương Nhân Nhân ở bên cạnh liên tục khen ngợi. Lời khen ngợi đã được cô bé nhắc đi nhắc lại mấy chục lần, cho nên Khương Tuyết đành phải lên tiếng khuyên ngăn muội muội của mình. Tiếp tục di chuyển, đoàn người cuối cùng cũng ra khỏi mê vụ xâm lầm, phía trước mà chính là Đại Ưng Thành. Nghe đến cái tên này, cứ tưởng đây sẽ là một thành thị tấp nập phồn vinh, vậy nhưng ai ngờ không phải. Đại Ưng Thành nằm trong Đại Hoang Quần, bởi vì nằm ở trong vùng sa mạc nên khá heo lánh, xung quanh cũng thừa thớt, Lâm Động tò mò hỏi thăm phương hướng đi tới đại hoang Cổ Bì. Khương Lôi nghe vậy cũng không giấu giếm, đại hoang Cổ Bì nằm ở trung tâm vùng sa mạc này, đi tới đó phải vượt qua một đoạn đường dài nữa. Muốn xuyên qua vùng sa mạc này không phải chuyện dễ, cho nên lão hy vọng Lâm Động ở lại võ quán nghỉ ngơi vài ngày, chờ chuẩn bị đầy đủ rồi xuất phát. Lâm Động cũng không từ chối, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một gã thiếu niên xuất hiện, hắn được gọi là La Sơn, thiếu chủ của huyết thứ võ quán vừa mới xuất hiện, Lan Sơn liền gọi Khương Tuyết với biệt danh thân mật đồng thời bước nhanh về phía nàng ta. Khương Lôi nhanh chóng chặn đường, quan hệ giữa hai nhà vốn không thân quen, lòng nhắc nhở hắn đừng có gọi thân thiết như vậy. Lan Sơn nghe vậy liền đáp lại. Từ lúc tới đây, hắn nhiều lần nghe danh của Khương Quán Chủ, phụ thân La Thứ của hắn cũng hy vọng có thể kê sau cùng lão. Đáng tiếc Khương Quán Chủ lại không hề cảm kích gì cả, lời này hiển nhiên là đang mỉa mai khiêu khích. Khương Tuyết không chịu được nữa nên đứng ra chỉ trích, tuy nhiên đám người này lại không nói đạo lý, bọn họ là muốn sử dụng thực lực để nói chuyện. Hắn lấy ra một bức thư khiêu chiến do La thứ tự tay viết. Nội dung bức thư chính là muốn làm một trận sinh tử chiến với Khương Lôi trên lôi đài. Hai quán chủ so đấu, bên thôi chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại. Mặc dù rất tức giận, vậy nhưng vì muốn giữ thể diện trước tiểu bối, Khương Lôi không thể không nhận thư. Làm xong chuyện chính sự, La Sơn liền chuyển mục tiêu sang Khương Tuyết. Hắn trực tiếp bộc lộ tình cảm của mình, vậy nhưng thay vì tỏ tình lãng mạn thì tên này lại sử dụng lời lẽ ủy hiếp. Người ngoài nghe đã không thuận tay, huống chi là người trong cuộc. Khương Tuyết chắc chắn cũng muốn tiến lên tát cho tên này mấy cái. Đáng tiếc là trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, nàng không có quyền được lựa chọn. Khương Lôi cũng lên tiếng bảo vệ nữ nhi của mình. Lan Sơn nghe xong liền cảnh cáo. Khương Nhan Nhan nhìn thấy tên này quá ngỏ màn, lại thêm tuổi tác nàng còn nhỏ, chưa biết cân nhắc suy nghĩ, cho nên cô bé trực tiếp tặng cho Lan Sơn một viên đá vào đầu. Điều này khiến hắn tức giận đi tới định túm lấy cô bé, may mà có Lâm Động nhanh tay ngăn cản. Dù đang bị khống chế vậy nhưng La Sơn vẫn mạnh mồm uy hiếp, còn không buông tay, coi chừng hắn phế luôn cả cậu. Đáp lại những lời này, hắn trực tiếp đập cho La Sâm một chân. Hai tên thuộc hạ lao tới định dạy dỗ cho Lâm Động một bài học. Đáng tiếc là còn chưa kịp diễn thì đã bị đánh nằm ngã ngửa. Bị ăn đòn La Sơn vẫn không chịu khuất phục, hắn tiếp tục đem huyết thứ võ quán ra uy hiếp. Bây giờ thu tay lại, hắn sẽ buông tha cho cậu. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp truyền đạt hết lời đã bị ăn một đấm vào mặt. Sau hai lần bị ăn đòn, hắn đành phải để lại lời nhắn săn bằng ứng chi võ quán rồi rời đi. Mặc dù lần này đuổi được tên La Sơn, vậy nhưng Khương Lôi lại không cảm thấy vui vẻ. Lão biết chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, những gì sắp xảy ra mới đáng lo. Buổi tối lão đi tới phòng gặp Lâm Đồng, cảm tạ vì chuyện ngày hôm nay. Lâm Đồng cũng không muốn khách khí, hôm nay đánh đà thương La Sơn, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua. Chuyện này một phần cũng là vì cậu, cho nên nếu lão cần sự trợ giúp thì cứ mở miệng. Tuy nhiên Khương Lôi lại có suy nghĩ khác. Không thể vì chuyện này mà làm chậm trễ chuyện cậu đi tới đại hoang cổ bì. Đang nói giờ thì Khương Tuyết tìm tới, Khương Lôi liền rời đi, đưa ra sau mấy ngày vắng mặt cũng xuất hiện. Chuyện đầu tiên sau khi xuất hiện chính là la liềm mấy cốc rượu. Ở bên ngoài, Khương Tuyết khuyên ngăn phụ thân đừng đi. Thực lực của lão chỉ là tạo hình tiểu thành mà La Thứ đã đạt tới tạo hình cảnh đại thành, cho nên trận đánh ngày mai hoàn toàn không có phần thắng. Khương Lôi cũng biết vậy, nếu ở lại, danh dự của võ quán sẽ mất hết. Hơn nữa bởi chúng sẽ không từ bỏ ý đồ, là muốn nàng đưa muội muội rời xa khỏi chốn thị phi này. Khương Tuyết muốn nhờ Lâm Động giúp đỡ, về nhưng Khương Lôi lại không cách nào mở mồm được. Lâm Đồng đã giúp bọn họ quá nhiều, không thể tiếp tục gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Tất cả những gì hai cha con vừa nói đều bị Lâm Động nghe được. Biết là thứ có thực lực không tầm thường, Lâm Động liền ngồi lên giường tu luyện. Đến nửa đêm, Khương Tuyết đột nhiên mở cửa tiến vào phòng Lâm Đồng, có vẻ như nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng chỉ tiếp nói ra mục đích của mình là có chuyện muốn nhờ, mong Lâm Động có thể đáp ứng. Sinh từ đấu ngày mày, phụ thân nàng nhất định không phải đối thủ của La Thú nên muốn nhờ cậu ra tay, Lâm Đồng nghe tới đây liền hiểu ý. Nửa đêm mới đi tới phòng người khác nhờ vả, tại sao không phải lúc mọi người chưa ngủ mà cứ phải là nửa đêm? Và nhờ Khương Tuyết còn chưa kịp bổ sung là lấy thân báo đáp thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem nhé! Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau!